Giải pháp bơm nước năng lượng mặt trời độc lập có hệ thống tấm pin nhận bức xạ mặt trời và chuyển hóa thành điện một chiều. Dòng điện này được biến tần chuyển đổi thành dòng điện xoay chiều, cấp nguồn vào điều khiển máy bơm nước mà không cần điện lưới. Nước được bơm lên tưới trực tiếp hoặc được dự trữ vào các bể chứa để tưới tiêu bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Giải pháp bơm nước năng lượng mặt trời độc lập phù hợp với tất cả các loại bơm 1 pha, 3 pha 220V và 3 pha 380V có sẵn trên thị trường, không phụ thuộc điện lưới, máy nổ, không tốn chi phí nhiên liệu, không ô nhiễm môi trường, hệ thống hoạt động tự động, không tốn chi phí vận hành và cho hiệu quả kinh tế cao.